Hello chào mọi người, hôm nay phát mình lại đi à, test máy tại Sinh Dô Cho hôm nay ngay anh em à, Phan mình đi test thử cái máy Máy máy Eco mọi người đấy cá đi con ôi đây đây đây đúng rồi đó cá cá ở gia chúa <laughs> cá ở gia chúa nha anh em anh em à, nhớ theo dõi cái video này nha cảnh như gia chuột đây là rất là đẹp nha anh em đây wow, cá lóc nha nha đây gặp được cá lóc này con canh <laughs> con cá lóc này chết với tên cá mình được bắt được cá chắc rồi này đây đây này là miệt rồi lăn bắt cá rồi kìa không wow bắt được cá lóc rồi đấy đây nè đây đây cá lóc đấy <laughs> lại tiếp tục à, thấy con cá to nữa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 lóc này nạn này mà lư có một con rồi con này là con kem kem con kẹp đây là con kẹp đây là con kẹp đấy đây là con đúng con đúng đúng rồi chính xác bật đi mặt đi ông con ơi em à, thấy video hay quá hấp dẫn và mọi người đăng ký kênh chia sẻ luôn đấy con lốc đây con đó nó mọi người cắp nó này bắp ra đầu nó đây nè đấy sắp đây rồi đây ông già ông già là mình đi bắt cá này sao thấy khoe không mà đi chứ cá lóc luôn đi rồi nó rơi rồi đó cá mò đen mà to không? Đúng rồi, là lông thầy. Bật đây, bật, bật đây. Ô, là lông. Bật, đã quá. Này à, thì cá trăng thì nhiều, cá chê thì không có. Họ bắt chết rồi. biết uh, mấy mấy tiếng không không nói cái ai thì không biết cá đây mọi người ơi đây này cá trăng nhỏ nhỏ đây này ai muốn bắt thì bữa nào đánh xuống nhà anh nhòn à, bắt nha 你把，我这些来过，来来，来走。